có các biểu tượng của Đà Nẵng ở đây này tự gì à, đầu hộ mình cá chép nè à, đầu rồng mình cá chép nha đâu rồi nó nằm ở đó kìa biểu tượng Đà Nẵng á đó, đó.